xin chào tất cả các bạn và phần mềm tiếp theo là phần mềm à, để chỉnh hình ảnh đó chính là phần mềm Producer à, Producer thì mình sẽ tải phần mềm Producer Producer vào. Thì đầu tiên là mình có hai cái bộ phần mềm, thứ nhất là công cụ cài đặt, thứ hai là cái patch của patch của cái Producer phiên bản 9 chấm được chưa? Mình sẽ open cái này ra. Rồi, Producer Photo là hình ảnh in toner đó là hình ảnh thành video yeah. nó nó đang cài đặt nó đang setup nó đang chuẩn bị uh, à, setup thành công đó nó hiện lên rồi nó, bây giờ chúng ta chỉ cần đâu giao diện rất là đẹp không ạ đây là phiên bản uh, không biết nó nào lách bây giờ phần uh, enter này enter cây này bây giờ mình sẽ cây này các bạn có thì các bạn điền vào không có thì thôi dạ, điền sau chọn lệch này chọn là đồng ý với điều khoản và điều kiện của của lâu sâu chọn offset đây là mặc định chọn next chọn in tone được công cụ này giúp chúng ta kiếm tiền rất là hay bạn ạ hầu như các bạn à, sử dụng cái công cụ này chúng ta có thể sáng tạo được cái nội dung một cách là đơn giản nhất mà các bạn không cần à, sử dụng cái máy quay để quay video Đến ờ, bước này chúng ta chuẩn bị quá trình cài đặt hoàn thành và các bạn chọn finish, các bạn muốn khởi động lại máy hay không? Không muốn khởi động lại máy thì bạn mở lại này. Đó, của Lodoser. Đây là phiên bản vision của nó 1994 2017 sử dụng trial uh, ờ, 15 ngày các bạn. Đó, sử dụng 15 ngày. Thì nếu mà các bạn không hack thì nó sẽ hiển thị cái gì các bạn? Nó sẽ hiển thị cái logo khi các bạn xuất ra video từ cái hình ảnh ấy thì nó sẽ có logo. Đấy Thì các bạn cần phải hack nó chờ nó quá trình này à, chạy thành thành công thì mình sẽ test các bạn legging nó đang legging cái gì ấy các chan transition à, rồi đó đây là các toàn bộ các công cụ effect của nó các bạn rồi mình sẽ thử xem nào thế thể chẳng hạn mình sẽ cho vào một số hình này và bây giờ mình sẽ sử ra ra YouTube chẳng hạn thử xem ờ, có được không nó có hỗ trợ với các bạn là xuất ra độ phân giải 4K các bạn ạ ở phiên bản 9 đấy được ạ? bây giờ mình sẽ set my computer mới video video các bạn không nên để dấu nhá đây mình sẽ xuất ra đó đây là nó có cái chữ này này các bạn thấy chưa khi các bạn chưa lách thì nó sẽ có chữ này mình khen đi và bây giờ mình sẽ thoát ra mình sẽ bấm lách cho các bạn xem công cụ rất là hay bạn bấm nháy chuột phải và các bạn giải ném cái này ra được ừ. nháy chuột phải chọn giải ném nháy vào trong ở trong này ấy thì bạn xem khi vào đây dạ, nháy chuột phải chọn uh, và uh, nháy đúp chuột luôn chọn nhất dạ. bây giờ mở lại xem vẫn thử mề bây giờ các bạn copy toàn bộ cái file ở trong này này Đấy, copy toàn bộ file đi vào trong thư mục cài đặt xem xem nào vào trong thư mục cài đặt này của lâu sâu này kích vào cái mũi tên này chọn tu đây là hôm nay này Đấy, ạ vào đây này Đấy, <coughs> đấy, phải chọn page này chọn đè tất cả này xong chưa đấy nháy vào đây này chọn giết này chọn ok này bây giờ chúng ta mở lại nhé đây là phiên bản 1994 và 2017 như dạ. này chúng ta đã chạy thành công quý ạ đó đơn giản ạ các bạn à, cái này ấy, các bạn đổi tên này ví dụ như của mình là à, tên của mình là cái tên của mình ở đây là gì ấy được ạ? ví dụ như uh, ví dụ như cái tên của mình ở đây mình muốn đổi cái tên này của thành cái tên của mình cũng được nha các bạn xem này các bạn xem cái tên của nó hiện lên này như cái tên này của mình cái tên này là designer Tiến Tuấn gì đấy à, còn đây mình sẽ ờ, sẽ sẽ sẽ sẽ đổi thành cái tên này là con đi Đông hoặc là mình nhấn là à, như thế nào được đây à, Singer tút đi Đông dạ. dạ. đó. Enter Bây giờ copy cái file này vào trong cái mục cài đặt này đó. Dạ. Mình vừa đổi cái cốt xong ấy Thấy chưa Bỏ cái này đi Đấy, yes Bây giờ mở lại xem nó có hiện ra cái gì không Vẫn không hiện Cái này giá bài của Cái này không sao đó. Cái này không đổi, đổi cốt cái này sao Rồi, không có cái vấn đề gì xảy ra đâu Không thể đổi được cốt kia nốt cho bạn cài đặt luôn rồi ạ by DNR luôn rồi nhưng mà các bạn à, như này các bạn đã chạy à, lách thành công các bạn ạ à. ạ các bạn đã chạy lách thành công rồi mình sẽ chọn à, open đến cái bộ nhớ rồi không có cái vấn đề xảy ra cả rồi chúc các bạn thành công và bây giờ các bạn sẽ chỉnh sửa vài thao tác các bạn xem lên vào cái profile của mình 9 mới nhất mới nhất enter Rồi. Dạ. mình sẽ lưu lại cái này đấy chụp phải và bây giờ mình sẽ cho vào cái mục cái mục thành lưu của mình mục thành lưu của mình đó phần mềm này không cho quy chụp thì các bạn phải remove à, offset hiểu chưa đây này phải remove offset thì nó mới có chi nó bắt đầu bắt các bạn là có cái quyền quản trị admin thì nó mới không cho với các bạn là vết ở link ở bên trong bây giờ vậy có kéo vào được chờ một tí này nó vẫn bắt là quyền quản trị admin này thì mua offset stop sao nhỉ để mình xem nào khác đây đi nữa chưa thu đây window bây giờ paste đấy luôn nha rồi tiện đó không sao bây giờ chúng ta sẽ mở lên new từ dạng đó chúng ta sẽ thể là chạy ờ, một cái background mới đây này chúng ta có thể chạy background photo từ um, từ photo video title music đấy ạ cái thứ hai bây giờ chúng ta sẽ chọn này. chọn continue bây giờ chúng ta sẽ xem thêm ảnh vào này chọn add này đấy ạ đó giao diện nó hơi khác một tí nhưng mà nhìn vào thì chúng ta cũng có thể là nhận biết được rồi đó. Đó. nó open những hình những cái nào mà có chữ thì nó không thể chạy Token New và xem trước dạ, và đi review rồi chờ vài giây sau đó cọn up đi sau đó để ý ở đây chỉnh ngày enter chỉnh ngày 5 enter chỉnh 6 enter được chưa? còn hiệu ứng ấy, thêm vào này effect nháy chuột phải chọn effect thêm cái effect vào cũng được được chưa ạ nháy đúp này được ạ đó hiệu ứng này hiệu ứng chạy này nháy đúp này hiệu ứng chạy này Twitch, YouTube rồi ạ. Đó chạy ở 720p thôi, set mouse computer. Enter rồi ạ. Đấy nó sẽ chạy ra. Đó đó đó, nhanh chưa? Đó, như này chúng ta sẽ đợi. Đó, chúc các bạn thành công nha. Tiếp theo là chúng ta cài một cái công cụ nữa, công cụ phần mềm nữa. Đó chính là phần mềm để cho chúng ta kết hợp hai cái bộ phần mềm này là các bạn có thể thao kiếm ăn ngon rồi. Đó thì là phần mềm Cyberlink Power Director. Chú ý là phiên bản 14 bay Tony Đông này Sorry. đây là nó không cho active rồi này ở trong này không? chắc là nó không cho quyền admin quyền offset quyền truy cập được ạ đó, cho nên là nó bắt đi mua offset này chưa rồi nháy cho phải chọn giải né này thấy chưa giải né thành công này phần mềm Cyberlink 14 là phần mềm chuẩn nhất của chuẩn rồi mình đã test rồi kể cả phiên bản 16 mình cũng đã test rồi giữa hai cấu hình máy tính y hệt nhau như hai giọt nước được chưa cấu máy cấu hình máy tính y hệt nhau hai giọt nước đoạn phim giống nhau được chưa cho vào thì xuất mềm Sabelin 14 chạy nhanh nhất và chuẩn nhất và nhanh nhất cấp tốc nhất chờ vài giây, đó, kích vào, chọn setup setup kích vào cái file setup này đó nó ở dưới nó đã xong được chưa chỉ cần ờ, vài giây khoảng uh, 3, 3 phút đổ lại là chúng ta đã xong một video và lập tức là chúng ta có thể đưa lên internet nhanh không ạ quá là nhanh không ạ đấy upset Remington sapling Power Adapter phiên bản 14 các ạ, Chạy 14 này. Ok, nó đã chạy xong rồi đó. Đấy ạ, nhanh không ạ? Đó, rất là nhanh. Tốc độ như là rất là kinh khủng các ạ. Tí nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn thay đổi cái chương trình cái này luôn chờ nó cài và đặt vào trong hệ thống của nó muốn cài đặt nhanh ấy thì các bạn sẽ chạy cái ổ cứng ed này cứng đi này các bạn muốn chạy được nhanh ấy chạy ổ cứng SSD này thấy chưa chạy ổ ổ SSD 120 g thôi vì ạ đó các bạn xem này ổ cứng SSD này thấy chưa 120 g đó cái ổ này cho tốc độ đọc dữ liệu nó rất là cao đó nó chỉ 2,5 inch thôi SSD khoảng kinh max 120 g các bạn thấy chưa đó chạy cái ổ này cái ổ này à, chính xác là nó vừa chia tay với mình đúng được một năm các bạn ạ đó đổ này nó sẽ chạy rất là nhanh đó, cho tốc độ chạy nó cực kỳ cao và mình phải là đổi mình lại đổi sang một cái SDD khác các bạn ạ đó tốc độ đọc của nó cực kỳ kinh khủng được chưa ạ đó mình chạy rồi nó đang cài một số thành phần à, các bạn cái này các bạn cũng có thể cài đặt cái này nếu bạn chưa cài đây là một trong những công cụ um, công cụ của Cyberlink được chưa thiết cho chúng ta cài đặt